xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh kèo bóng VIP của mình Thì à, anh em cũng vừa thấy mình vừa nhận định lên cho anh em một cái trận Đó là trận giữa thằng Ly và Udinese ở vòng 32 giải đấu Serie A nha anh em Thì bây giờ mình cũng sẽ vào nhận định thêm cho anh em cũng vòng đấu 32 Mà cái đó là giải La Liga Thì à, đó là trận giữa Osasuna và thằng à, Real Sociedad á, Thì mình sẽ nhận định cho anh em thì à, giống như anh em cũng đã thấy ngày hôm qua mình có nhận định cho anh em ba trận và mình cho anh em ăn full kèo trên ba cái video mà mình vẫn trong nhóm mình cũng vẫn ăn full kèo ba cái video đó luôn nha anh em đây mình sẽ vào cho anh em xem thì anh em thấy ngày hôm qua mình có nhận định cho anh em là bốn cái mã kèo, cái mã kèo đầu là Vidalian chấp 0.75 nè, tài 2.5 nè. Thì anh em húp full cái trận này với cái mã tỷ số là 42 dành cho Villarreal nè. Còn trận Newcastle thì mình cho anh em nằm Newcastle nằm tài và nằm tài gốc thì anh em húp full trận này nè. Cái trận này Newcastle ăn với tỷ số là 41 hình như là 14 quả gốc á anh em thì anh em đã húp full cái đặng Newcastle cái đặng MU thì mình cho anh em nằm MU đá đồng là mình cho anh em nằm tài 2.5 và nằm là tài góc 9.5 và tài góc hiệp 1 4.5 thì hiệp 1 tài góc 4.5 thì có 4 quả góc thì anh em gãi hiệp 1 nè nhưng mà anh em húp được cái mã tài góc 9.5 nguyên một trận nè đó anh em húp được cái mã tài nữa anh em húp hai mã trong trận này hai trận này ba mã trận này hai mã đó anh em thấy mà giải là chỉ gãi đúng một trận của thằng Valentina thôi anh em đúng một trận của Valentina trong tối hôm qua thì anh em thấy những cái mã kèo trên video mà mình nhận định cho tất cả anh em chưa chắc những cái mã kèo đó là mã kèo chính đó nhiều khi mình cho anh em những mã kèo phụ nhưng mà tới hồi có đội hình ra sân hoặc là cái tỷ lệ kèo chính xác á thì mình sẽ cập nhật kèo chính lên cho anh em trong nhóm chỉ trong nhóm thôi nha anh em còn anh em ở ngoài chơi qua thầu qua cò á thì anh em chỉ lên xem video cái video này là mình chỉ phân tích phân tích sơ về cái đội hình và cái tỷ lệ kèo cái tỷ lệ kèo mà cái tỷ lệ kèo giống như mà mình cho nhận định sơ qua cho anh em thôi chứ không có chính xác được cái kèo tại cách xa trận đấu nhiều quá chưa có đội hình chính thức mình làm gì mà mình cập nhật được cho anh em cái tỷ lệ chính xác còn nếu mà anh em muốn nhận được cái tỷ lệ chính xác á, thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua Zalo mình để em đưa anh em vào nhóm để anh em có thể nhận được nhiều mã kèo chính xác hơn để anh em có thể có một cái cách đầu tư và anh em nhận kèo anh em chơi hiệu quả hơn còn anh em chơi qua ngoài qua thầu qua cò mình khuyên anh em chuẩn bị tối ngày mai chiều ngày mai là sẽ có một cái trận giữa Indonesia và thằng Philippines thì à, nó sẽ diễn ra vào lúc 14 giờ thì ngày mai mình sẽ có live stream trận đó cho tất cả anh em để em đẩy kèo cho anh em nhưng mà quan trọng là thằng đó nó chấp tới 1,75 anh em chơi á nếu mà anh em vô cái giải Đông Nam Á mà anh em chơi kèo giống như mình đã nói trước video cho anh em rất là nhiều chấp kèo cực kỳ cao nhưng mà quan trọng thằng trên nó có ăn được với cái mã tỷ số cao như vậy hay không đó anh em chơi trang anh em có thể chờ kèo hạ ờ, anh em vào thì cái tỷ lệ anh em thắng kèo nó sẽ cao hơn giống như ngày mai cái thằng ờ, Indonesia đi nó ăn với cái tỷ số 1-0 đó anh em nằm trên chấp 1,75 anh em chết sạch đó quan trọng là anh em phải biết cái cách đầu tư anh em có thể chờ kèo nó tuột đó nếu mà thấy tình hình không ổn chờ kèo tuột tuột xuống chừng nào mà thấy cảm thấy ok kèo để vào tỷ lệ anh em thắng nó sẽ cao hơn lúc đó mình sẽ cập nhật mình thông báo cho anh em đó anh em thấy nè qua trong nhóm của mình cứ à, rực rỡ rực rỡ đó hốp đây thôi anh em thấy tỷ lệ cho kèo ăn cho kèo chính xác mình mới cho anh em chứ không phải mình cho những cái mã kèo bơ vơ lên cho anh em để anh em đánh lấy ghiền đâu đánh là phải có lợi nhận mình mới cho kèo còn đánh chơi vivo cho qua thì mình sẽ không bao giờ mình cho kèo anh em đó quan trọng là vậy thì bây giờ mình sẽ tiến vào mình nhận định cho anh em cái trận giữa thằng Osasuna nha đây thì thằng Osasuna gặp Real Sociedad vào 2 giờ phi hôm nay nha anh em à đó là vòng 32 của La Liga thì anh em thấy trên đội hình ra sân của hai đội thì bên phía đội chủ nhà Osasuna và dẫn và ra sân với cái sơ đồ là 433 nha anh em còn bên phía Real Sociedad á ra sân với cái sơ đồ là 4231 đây bên phía uh, Osasuna nha đây còn bên phía Real Sociedad ra sân với sơ đồ là 4312 nè đó anh em thấy quan trọng là anh em phải xem được cái đội hình của nó cái đội hình chính thức và cái đội hình phụ nó như thế nào thì anh em mới vào kèo tỷ lệ anh em ăn nó sẽ cao đây thì mình sẽ tiến vào cái phần vị trí trên bảng xếp hạng thì anh em thấy thằng Real Sociedad trong mùa này Real Sociedad đang có một cái lợi thế là đang đứng top 4 trên bảng xếp hạng đây anh em thấy à Real Sociedad đang đứng top 4 và có 55 điểm sau 31 vòng đấu trong khi đó, thằng à, Osasuna đang có vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng và có 44 điểm sau 31 vòng đấu. Thì hiện tại cái thằng Real Sociedad á đang chắc chắn chắc chắn nha nè, chắc chắn là giữ được cái vị trí an toàn trên bảng xếp hạng rồi. Trong khi đó, trong khi đó thằng Osasuna cũng đang có một cái vị trí lợi thế để có thể trụ lại, trụ lại mùa này trong trụ lại cái mùa này để có thể uh, mùa sau có phần tốt hơn hoặc là có thể thắng yeah. Dạ. Real Sociedad vẫn còn có cơ hội để đá C3 hoặc C2 nè anh em. Thấy à, Real Sociedad ấy thằng à, Osasuna chứ anh em anh em thấy Osasuna đang có 44 điểm chỉ cách cái vị trí thứ sáu trên bảng xếp hạng là 5 điểm nhưng mà cái trận này nếu mà Real Sociedad có thể thắng được nha có thể thôi nha anh em còn cái thành tích thành tích gần nhất của hai đội thì anh em thấy bên phía đội chủ nhà trước nha đội chủ nhà trong 5 trận gần nhất thôi tại vì cái bảng cũng dài quá mình sẽ kéo không hết cho anh em xem 5 trận gần nhất á thì anh em tính theo cái chuỗi 3 trận này anh em thấy bốn trận này Rea Osasuna đang có cái phong độ tốt đó ờ, quan trọng là Osasuna đang có cái phong độ cực kỳ tốt trong ba trận gần nhất luôn nha anh em đó ờ, bên còn bên phía Real Sociedad thì anh em thấy Real Sociedad đang có một cái phong độ cũng bấp bên một trận thắng một trận thua một trận thắng một trận thua anh em nếu mà tính theo cái đánh kèo Baccarat á thì nó đang đi cầu 1-1 anh em thấy đây một trận thắng nè một trận thua nè một trận thắng là một trận thua một trận thắng một trận thua ở thì trận này tất nhiên nó sẽ thua nếu mà đi lên tính đi theo cái cầu baccarat còn này cái này là bóng đá anh em bóng đá không phải giống như baccarat thì nó sẽ có tình huống bất ngờ nói không biết được uh, trước uh, kết quả đâu anh em quả bóng tròn mà ai biết được trước trong cái gì trong trái bóng đâu họ mà quan trọng là anh em biết thằng Osasuna là cái thằng hợp tác với nhà cái đứng đầu châu Á đó là nhà cái Kubet thì anh em cũng biết là thằng Osasuna đó, nó đang hợp tác với nhà cái bởi vậy những cái mã kèo trong trận Osasuna từ hồi mà cái lúc nha Osasuna này hợp tác với nhà cái Kubet là không có mã kèo nào mà anh em nằm thằng Osasuna mà anh em thua kèo được hết á đó. đó giống như cái trận thằng Osasuna nó thua đi nhưng mà nó thua nhưng mà thằng Valencano chấp với cái mã kèo là một hoặc là 1,25 anh em nằm Osasuna Ti Osasuna no, thua mà anh em vẫn húp kèo đó là quan trọng cái cách mà người ta hợp tác với nhà cái và với lại cái cách mà anh em đầu tư anh em phải hiểu cái trận đấu nó như thế nào anh em mới đầu tư được cái, cái uh, trận đó còn anh em không hiểu anh em thấy cái trận bóng đang đá ở ờ, ừ, nhào vô đánh đại nó đi đánh trên cũng được đánh tài cũng được đó anh em chơi cái đó là anh em chỉ có bao bố lận tiền để anh em thua thôi chứ anh em không có đường ăn nha còn trong cái lịch sử đối đầu đây anh em thấy trong cái lịch sử đối đầu trong 4 trận gần nhất đây anh em thấy trong 4 trận gần nhất nha thì uh, trận gần nhất trên lượt đi của giải um, La Liga mùa giải 2022-2023 thì thằng Real Sociedad chơi trên sân nhà có có thắng được thằng Osasuna với cái tỷ số là 2-0 nè. Trước đó thì trên giao hữu, giao hữu thì mình sẽ không tính về cái phần trận giao hữu này. Còn trước đó nữa trước đó thì anh em thấy Real Sociedad dẫn thắng đó Real Sociedad dẫn thắng trong 4 trận gần nhất thì Real Sociedad toàn thắng thằng Osasuna với cái tỷ số cách biệt từ một bàn đến hai bàn mà trong 4 trận 4 trận anh em thấy trong cái 4 trận đối đầu này mà có có một cái sự đặc biệt gì anh em có nhìn ra hay không là thằng Osasuna không có ghi được một bàn thắng nào hết trong khi đối đầu với Real Sociedad là anh em biết thằng Real Sociedad có cái hàng phòng thủ hàng thủ tông ngữ chặt chẽ tới cỡ nào trong khi đó thằng Osasuna đối đầu 4 trận liền gặp thằng Real Sociedad mà không có cái trận bàn thắng nào dành cho thằng um, Osasuna đó thì mình sẽ tiến vào cái phần để, à, lịch sử trận đấu ờ, vừa rồi thì anh em thấy vào phút thứ 22 nè là cái thằng Real Sociedad nâng tỷ số lên 1-0 và phút thứ 64 á, là tỷ số là 2-0. Thì trong cái trận đó thằng Real Sociedad chấp tới cái mã kèo là 0.5 lượt lợi thế chân nhà chấp 0.5. Đó. Anh em thấy cái đội hình ra sân lúc đó Bên phía thằng đội chủ nhà Real Sociedad chơi với sơ đồ là 4-1-3-2 là chủ yếu đánh công mạnh về cái tiếng trên đó. Còn bên phía Osasuna chơi với sơ đồ là 5-3-2 thì bên phía Osasuna có một sự thay đổi, thay đổi về đội hình. Trong trận đó thì chơi với sơ đồ là 5-3-2 nhưng mà trong trận này chơi với cái sơ đồ là 4-3-3 thì anh em thấy có một sự thay đổi bên phía Osasuna nhẹ. Đó, còn góc Góc trong cái trận đó thì hai thằng đá chỉ có 5 quả góc thì anh em có thể đầu tư vào cái mã kèo tài xỉu góc. Đó, em em mà đầu tư vào cái mã xỉu góc sương sương anh em đánh xỉu góc thì cái tỷ lệ anh em thắng nó sẽ cao hơn. Thì anh em thấy hai thằng này, nó chủ yếu là nó chơi chính diện chứ nó không chơi cánh đó anh em thấy nè. Cái đội hình quan trọng là anh em xem được cái đội hình của nó, cái phương thức của nó đang đi với cái chiêu trò như thế nào. Đó, anh em chỉ có người chơi, anh em nghiên cứu anh em mới biết được đây. Cái um, cái thằng uh, cái thằng Osasuna tướng nha anh em thằng Osasuna chơi với cái chiến thuật gì đây anh em thấy nó đang chơi với tiếng thật là công chính diện đây anh em thấy nè đó cái mũi tên nó sẽ cho thằng số 6 là thằng Toro này nè tiến lên đây đây đó anh em thấy cái chiến thuật của nó đang chơi với một cái chiến thuật cực kỳ hay đó còn bên phía bên phía cái thằng ờ, Real Sukidat chủ yếu nó mạnh nó mạnh cái tiếng giữa nè nó mạnh cái tiếng giữa nè ở đây nó sẽ truyền à hàng này nè hàng này nó sẽ truyền vô đây hàng này nó sẽ truyền vô đây bắt đầu mấy hàng này nó sẽ đánh lên chính diện bên đây đó anh em thấy bởi vậy nó tại sao cái trận vừa rồi hai hàng này nó gặp nhau lại xỉu góc thì anh em thấy cái đội hình người ta đã phân tích ra như thế này nó sẽ chơi cái chiến thuật là chủ yếu hai hàng nó đánh chính diện không đó ờ, nó không có góc là tất nhiên rồi bởi vậy hai hàng này gặp nhau anh em cứ đánh mã xỉu góc thì tỷ lệ anh em húp nó sẽ cao hơn cái chiến thuật nó đã có sẵn trong cái bản ờ, kế hoạch của nó rồi thì anh em cứ đầu tư theo những cái mã kèo mà nó đã đưa ra giống như trong trận rồi thôi thì anh em cứ vẫn nằm xỉu góc thì tỷ lệ anh em húp kèo nó sẽ cao hơn đó thế thì mình sẽ tiến vào cái phần mà tỷ lệ kèo nhà cái đưa ra trong trận này thì anh em thấy nhà cái vẫn đang đánh giá thằng Real Sociedad là mạnh hơn thằng Osasuna với cái mã kèo là Real Sociedad là cái đội sân khách cái đội sân khách nhưng mà được chấp với cái mã kèo chấp luôn anh em chấp luôn với mã kèo là 0,25 và tài xỉu 2,25 đó anh em thấy nhưng Thằng Osasuna được lợi thế sân nhà nhưng mà vẫn không nhà cái không cho thằng Osasuna đá đồng trong trận này. Trận này thằng Real Sociedad vẫn chấp với ma kèo là 0,25 thì Real nhà cái đang đánh giá thằng Real Sociedad sẽ có thể thắng trong trận này với cách biệt là một bàn thắng nữa. Đó. Thì mình sẽ tiến vào cái phần chốt kèo cho anh em trong trận này luôn. Đây, mình có chốt trên màn hình cho anh em là bốn cái mã kèo để anh em có thể đầu tư trong cái trận này mạnh kèo tay luôn nha. Đây, thì anh em thấy trong cái lịch sử đối đầu của hai thằng này trong bốn trận gần nhất thì không có trận nào mà quá ba bàn thắng đó chỉ có hai bàn đổ lại thì anh em vẫn có thể nằm thằng Real Sociedad nè anh em nằm thằng Real Sociedad nhưng mà hiện tại là Real Sociedad đang chấp với mã kèo là hai à, không phải 25 anh em có thể chờ ra sân 5 đến 10 phút anh em vào cái mã kèo Real Sociedad đá đồng đó thì tỷ lệ anh em thắng kèo nó sẽ cao hơn nha nếu mà một điều hoặc là một không à, thì anh em cũng vẫn ăn thằng Real Sociedad xỉu thì anh em vào từ đầu trận thôi vào xỉu 2,25 xỉu góc 9.5 giống như mình đã phân tích ở trước ờ, đó cho anh em rồi xỉu 9.5 nằm thêm Real Sociedad hiệp một nữa đó thì tỷ lệ anh em thắng full kèo nó sẽ cao hơn anh em phải chia đều mỗi cái trận đấu mỗi kèo ra cho để anh em anh em đánh chứ anh em không chỉ nên nằm Real Sociedad và anh em nằm xỉu thì nếu mà cái tỷ lệ cái tỷ lệ hiệp 1 Real Sociedad nó ăn nè đó qua hiệp 2 thằng kia nó gỡ lại hai bàn rồi sao anh em chết cái kèo xỉu với anh em à, thua cái kèo đi Real Sociedad luôn chưa đó nhưng mà trong khi đó xỉu gốc và cái hiệp 1 anh em ăn mà anh em không đánh được thì anh em lại gãi kèo đó bởi vậy mình mới phiên anh em đầu tư là anh em phải chia đều kèo ra đó chia đều vốn ra anh em đánh thì cái tỷ lệ anh em lãi một đêm ít nhất hai kèo ba kèo vẫn là bình thường giống như tối qua thôi mình cập nhật bốn cái mã kèo nhóm cho anh em anh em chia đều ra đó anh em đánh anh em húp phải từ 6 cái mã kèo trong tối đêm qua đó tối đêm qua anh em đã nổ tưng bừng rực rỡ mà bởi vậy anh em quan trọng là anh em chơi ngoài qua thầu qua cò anh em không có thể đánh được những cái mã kèo anh em chia sao anh em chia kèo được nó không có kèo gốc nè nhiều khi nó không có kèo hiệp một cho anh em luôn nó không có kèo trên luôn có chỗ nó đưa kèo ra cực kỳ ác cho anh em và kiểu như vậy nó chỉ cho anh em đánh trên dưới thôi nó không cho anh em đánh tài xỉu nè đó có chỗ thì nó không cho anh em đánh hiệp một đánh hiệp hai luôn nó chỉ cho anh em đánh chặn thôi đó thì đó bởi vậy anh em chơi vậy anh em thấy anh em thiệt biết bao nhiêu phần trăm chưa còn chơi giống như anh em tự đăng ký trang anh em chơi vốn anh em có 3 triệu anh em nạp vô anh em đánh hết 3 triệu anh em nghỉ chả phải liên lụy tới ai đó còn anh em ăn 5 triệu anh em rút về tài khoản anh em cái rụp trong vòng 1 phút 30 giây thì cái tỷ lệ anh em chơi như vậy anh em mới nên chơi đó hiệu quả cho anh em gấp đôi lần anh em chơi ở ngoài luôn thì cái đó là cái phần phân tích của mình thôi anh em cái um, tính anh em muốn chơi sao thì mình cũng đâu có cấm cản được anh em nhưng mà mình đang khuyên một cái tốt cho anh em để anh em có thể kiếm được lợi nhuận đó anh em nào mà muốn chơi cùng mình thì uh, anh em cứ liên hệ trực tiếp qua Zalo mình là 0937072613 hoặc là Telegram kèo bóng VIP 09 của mình. Đó, để anh em mình cùng nhau thảo luận về bóng đá và cùng nhau chia sẻ về cái mã kèo để anh em có thể đánh hiểu thêm những cái mã kèo. Đó, thì đến đây mình cũng đã nhận định xong cho tất cả anh em cái trận giữa thằng Osasuna và anh Sociedad. Thì cái video cũng rất là dài rồi thì anh em nào đang xem được video này thấy hay á, để lại cho mình một bình luận một được ờ, đăng ký để mình có thể đạt cột mốc nhiều người đăng ký hơn thì hẹn gặp lại anh em ở những video sau